cái đó là tôi chưa lớn mà con cái này chú hồi baby á chú bỏ chú chạy á cái mẹ đi tìm cái đó là cái đó là chú giảng rồi giảng với người thông thái ở mấy người Hebrew á được đó là chú đã giỏi rồi bây giờ lúc này mới chú chú baby chú dữ quá nên chú làm biết mẹ đi tìm á bỏ chạy chốt á là mình đi riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng còn đức giêsu ngày càng khôn lớn và được thiên chúa cũng như mọi người thương mến Bethlehem, the Holy Family, then Joseph and the Virgin Mary fled to Egypt for three years. After they returned back to the Holy Land and they settled, they stayed in this house. And Jesus here learned the trade of carpenter. Here Jesus grew up, here Jesus uh, lived with the, the dwellers of the city of Nazareth. Jesus uh, passed to, to Capernaum, to Tiberias, to Red and everything. So lived as normal as everybody as a human in Nazareth. Yes. À, ở chúng tôi vừa con vừa đọc một đoạn kinh thánh ở trong cha là sau khi mà ờ, thánh uh, Giuse trở về lại đến đất thánh này thì đây là nơi mà gia đình của Maria Giuse và Giêsu ở. Đây là ngôi nhà của thánh Giuse. Bên kia là của Đức Maria nhưng mà khi lấy chồng thì theo theo chồng về bên này và nơi đây là nơi mà Chúa Giêsu sinh ra à, lớn lên trong cái đoạn kinh thánh chúng ta nghe là Chúa Giêsu trở về cùng với cha mẹ người lớn lên ở cái làng Nazareth này càng lớn càng khôn ngoan và ngài cũng là một trong những người học để mà làm nghề là một ở trong ở trong cái khu So we are standing inside the church of Saint Joseph and also the church of the Holy Family ở đây chúng ta đang đứng trên cái nhà nguyện mà người ta xây trên một cái nhà nguyện rất là cổ và nhà này là nhà của thánh du xe nhưng mà người ta cũng đặt tên cái nhà nguyện này là nhà nguyện thánh gia bởi vì nơi đây ba đấng sống This structure venerated by the Crusaders so 1000 years ago but beneath this is the grot the bedrock where Jesus lived, where Jesus uh, cái worked. cái nhà nguyện cái nhà cái cái cái nhà nguyện mà chúng ta đang đứng đây đó là của những uh, những người uh, gọi là crusader cái việc gọi là cái gì thánh chiến là cái cuộc thánh chiến của những người mà họ chiếm lại được cái vùng đất này họ xây dựng lên và con sẽ nói về cái lịch sử chính cái cuộc thánh chiến mà người Kitô giáo chúng ta đến đây trong đó có ba cuộc rất là lớn và chết rất là nhiều người chết Kitô giáo cũng như là bên hồi giáo nhưng mà đây cái ngôi nhà này là của những uh, chiến sĩ uh, trong cái cuộc thánh chiến xây dựng còn cái ngôi nhà mà của thánh du sai ở thì nó nằm ở bên dưới mà chúng ta thấy đó nó nằm ở dưới sâu đó người ta để lại những cái dấu tích nào thôi that proved that the ancient village of Nazareth was inhabited not more than four 400 inhabitants in Nazareth at the time of Jesus. Và như anh đã nói đó à, là cái um, những cái tích còn để lại người ta cho thấy là cái số người sống ở đây không quá 400 người có người nói vào chừng 100 chung là một cái ngôi làng rất là nhỏ and the, the priests the archaeologists the Franciscan uncover Mikveh Tahara in Hebrew this is the place where the Jews came to purify the body before getting to, to, to, to Eh, to pray, to eat. So this is from the first century over there. And there, later on, to be ritual các người ta, các nhà khảo cổ đó, người ta đào mới lên người ta thấy có những cái giếng mà những cái người do thái trong thế kỷ thứ nhất người ta đến đây để người ta thanh tẩy trước khi người ta còn nguyện hoặc là ăn uống cái giếng nó còn lại mà lên chúng ta thấy đó sau này cái đó trở thành tội của người công giáo And many people from uh, first century till Byzantine they have been baptized here. Và people cái đồ tâm Jesus, and you see it's not perfect. And you cái đồ Jesus, tội là thằng kinh đây. ta ở cũ thì hồi xưa họ chỉ có đục đá thôi chứ nhà cửa vâng. đâu thì bây giờ họ để lại cho mình coi thôi cả cái nhà nguyện này nó xây lên trên ok theo anh ta đi ra ngoài thì mình còn nhiều chỗ để đi nữa chứ anh ta cứ mà chần chừ là phải anh hùng đâu rồi Vâng, vâng, làm được cái gì cũng làm ra.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 From this is the entrance. Here, this church we are going to visit, covering the spring where the tradition so said that the Virgin Mary all the time came here to draw water. Mình đang ở làng mình đi qua cái khu chợ là cái khu chợ mới nhưng mà cái làng cũ thì bây giờ nó nó xây nhà hết rồi nhưng mà từ đây về nhà của của đức mẹ và thánh Giuse cũng không có xa đều có một cái là cái mặt nước ở đây và cái con suối ở đây thì nó đã có từ xưa rồi và người ta tin đây là cái con suối duy nhất cái mặt nước duy nhất ở trong cái vùng này cho nên đây cũng là nơi mà theo truyền thống đây là cái nhà của các ờ, anh em chính thống đang giữ và đây là cái vì cái mặt nước ở đây có một cái trong làng cho nên đây là người nơi mà người ta tin Đức Maria tới đây để lấy nước và chắc chắn tắm Giuse chắc cũng tới đây lấy nước Đức nhau chắc. So this is the only main source here in Nazareth inside the church. Đây chỉ là đây là cái cái cái cái nguồn mạch chính mà là cũng nguồn mạch duy nhất tại vì ở cái vùng núi và cái, cái xa mà mình biết có nước cho nên người ta xây cái đền thờ ở đây sẽ mặc kính. So the Greek Orthodox keep the tradition that the angel appeared to the Virgin Mary here. Và theo truyền thống của uh, Hy Lạp lên xe có gì thì con sẽ kể cái truyền thống và có ba cái truyền thống khác nhau nói về Đức Maria. Một là nói về ngài ở đây, hai là nói về ngài ở dưới Jerusalem và ba là nói về ngài ngay ở cái ngôi nhà mà chúng ta mới đi. Theo truyền thống của người Hy Lạp thì thiên thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria ở đây khi ngài đi lấy nước và Đức Maria sợ quá mới chạy về nhà chứ không phải là truyền tin ở bên nhà bởi vì họ cũng muốn nói đây chính là nơi mà thiên thần truyền tin chứ không phải là nơi cái nhà thờ truyền tin mà công giáo La Mã đang giữ. so through the sanctuary, this spring, this marriage well, this the church of San Gabriel was generated by the Jew Jewish Christian, the early of the first century, Byzantine and the Crusaders till our day và và đối với người Do Thái cũng như đối với người Kitô giáo chúng ta đó thì ngay từ những thế kỷ đầu tiên họ vẫn tin nên nhớ là người Do Thái họ cũng vẫn tin vào Thiên Chúa và các thiên thần cho nên khi mà thiên thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria ở đây thì cái ngôi nhà nguyện được xây lên đối với người Kitô giáo mình theo công giáo mình là mình kính Đức Maria nhưng mà đối với người Do Thái họ cũng cung kính và họ đặt tên cái đền thờ đó là đền thờ thiên thần Gabriel cho nên cái đền thờ ngày nay mang tên cái cái đền thờ này là thiên thần Gabriel nếu mà nhìn cái bản đồ nó gọi là đền thờ Gabriel bây giờ khoan trước khi vào con dặn như thế này đây là nhà thờ của uh, chính thống chính thống à, Hy Lạp người ta giữ vì thế mà khi vào trong đó đó thì thường thường á thì các cha này cũng không, không các cha rất khác với các cha linh mục công giáo của mình đối với đối với người uh, chính thống rất là quan trọng nó cũng tự tựa như là bí tích thánh thể của mình vậy vì thế đừng có tới mà có tính cách là bất tính trước những cái icon hình ảnh đó ha dạ. lấy cái lấy mũ ra nha. Mũ lấy hết mũ ra đây. Bỏ mũ xuống, bỏ mũ xuống, chi gì bỏ mũ xuống. Dạ. You can come to the church first, after that synagogue. Welcome. Come in, come into the church. Two minutes. Okay. this is over there, the ancient uh, house. We, we, wait a few uh, seconds, few minutes, because already one goes there. After it is out, we can... So I admire from the... Many eyes nhạc nguyện nhạc nguyện chúa trong đó tất cả những cái nhà thờ này đa số bởi vì các nhà nguyện trước khi được xây mới được thế được Vinamilk cho nên sau này các hạt nhân chính thống người ta vẫn giữ cái truyền thống và người ta chiếm hữu rất nhiều những cái nhà nguyện ở trong cái khu vực thánh địa giáo hội công giáo là mã thì chỉ có một số mà thôi không nhiều lắm còn lại thì hồi giáo rất nhiều đây là một cái gì cả của của cả của giáo hội công giáo đông phương chắc là giáo hội Tennessee Tennessee everyone كاستهدف Thần khí của Chúa ngự trên tôi vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha cho người mù biết họ được sáng mắt trả tự do cho người bị áp bức công bố năm hồng ân của Chúa Đức Giêsu cuộn sách lại trả cho người giúp việc rồi ngồi xuống ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn người người bắt đầu nói với họ hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe mọi người đều tán thành và khâm phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng người họ bảo nhau ông này không phải là con ông du xe đó sao Chúa Giêsu nói với họ hẳn các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ là thầy thuốc ơi hãy chữa lấy mình tất cả những gì chúng tôi nghe ông nói đã làm lại tại Capernaum ông cũng hãy làm tại đây quê hương của ông xem sao người nói ta bảo thật cho các ông không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình tin mừng của chúa lạy chúa kitô lời khen chúa vào đây là một trong những cái festival tiểu kiểu mẫu của hội đường ngày xưa nó rất là nhỏ hội đây hội đường này nó cũng được xây dựng ở trên những cái nền của hội đường cũ và đây là nơi Chúa Giêsu vào trong cái bài phúc âm chúng ta mới nghe ở trong phúc âm của Luca Chúa Giêsu vào đây ngài mở kinh thánh và ngài đọc cái đoạn của tiên sứ Isaiah cái nhà nguyện mà chúng ta thấy ở bên đó đó là nhà nguyện được xây dựng để kính nơi mà Chúa Giêsu đến còn đây là các hội đường do Thái người ta dựng lại nó không phải như thế này mà được xây dựng lại nhưng mà đây là hội đường do thái một cái kiểu mẫu nơi Chúa Giêsu đến mà đọc kinh thánh và giảng đạo giống như là những cái hội đường chúng ta thấy bình thường à, trong cái khu vực của chúng ta đang đi đây rồi đây chúng ta sẽ chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều nhà nguyện có những các cha và các giáo hội khác nhau coi sóc cái nào mà của các cha Francisco thì mình biết à, của giáo hội công giáo thì mình biết là đa số là giáo hội công giáo trao phó cho các cha Francisco quản thủ khu vực này cho nên các ngày mà có chồng mình nhận ra là công giáo những nơi nào mà của công giáo đông phương như cái nhà thờ này thì chúng ta thấy có cờ của tòa thánh Vatican treo ở lần trước tức là họ là công giáo nhưng mà là công giáo đông phương những nơi nào mà của giáo hội chính thống tức là họ không phải là công giáo họ không tù thuộc giáo hòa thì chúng ta cũng sẽ thấy có các linh mục của các anh em chính thống đa số họ mặc áo đen dài để râu và ừ, thỉnh thoảng mà nếu có cặp thấy bà nào ngồi với họ thì cũng đừng có ngạc nhiên đôi khi vợ con họ lên để mà có việc gì cần việc gì đó thì những cái nhà thờ đó các cha đó quản thủ thì nó cũng khác cái cách thức trang trí nó cũng khác rồi chúng ta sẽ đến những cái nhà thờ mà nơi đó sẽ có các giáo phái công giáo nhưng mà là các cái nghi thức khác nhau chẳng hạn công giáo Coptic hoặc là công giáo Armani hoặc là công giáo Syria thì những cái người công giáo đó bao giờ nếu mà là những cái ngôi nhà riêng thì họ có cờ của giáo hoàng nếu không thì họ cũng có một cái hình của đức giáo hoàng ở bên cạnh nho nhỏ họ mặc đồ khác với công giáo La Mã của chúng ta nhưng họ cũng là công giáo cho nên đi tới nơi đâu thì có cái gì thì, thì con sẽ giải thích thêm I want to say you explain you the name of synagogue. Synagogue, the name comes from Greek, resemble to meeting room. Hội đường là một cái nơi tiếng Hy làm có nghĩa là một cái nơi để mà gặp nhau. So the Jewish people, the Jew, the elders, so all the time gathered inside place to learn the Torah. What the meaning of Torah, the Bible. All và những người Do Thái họ gặp nhau ở trong này để họ học hỏi về Torah. Torah là cái bộ luật uh, của Môi-se, uh, à, gọi là năm cuốn sách của Môi-se, của, kinh. Uh to read the Torah, the Bible, to learn the Bible, and to talk with the people inside the synagogue about how God life. Và họ đến đây để họ nghe lời của Chúa, họ học hỏi lời Chúa và họ bàn luận về cái lời Chúa làm thế nào để sống tốt. Đương nhiên chúng ta biết người Do Thái không có cái nghi thức lễ như chúng ta. And remember that all the time the synagogue is situated at the top of the city. Và thường thường bao giờ cũng vậy hội đường là cái nơi mà nó nằm trên cái đỉnh của một cái thành phố the point of the most elevated điểm đó phải là điểm cao nhất của trong thành phố bởi vì nếu anh ta không cắt thì sẽ giải thích tại sao so this synagogue was venerated by the Jewish Judeo-Christian the first century and later on by the Byzantine and the Crusaders rebuilt and renovated the structure và cũng đều gìn giữ lại cái thứ nhất mà cả người do thái và người kitô giáo cũng đều gìn giữ lại bởi vì họ tin nơi đây là nơi Chúa Giêsu đã đến sau đó thì đi dân người ta xây một cái nhà thờ và cái nhà nguyện chúng ta đang ngồi hiện tại là của các chiến sĩ của thời kháng chiến người ta xây xây thêm cái cái vòng cung ở trên The presence of the Crusaders in the Holy Land is very essential, very important to identify all the holy places and the shrines where Jesus teach and preached and uh, grew up and uh, crossed. Even this is the Sea of Galilee, and this is lived in Nazareth. Một trong những cái mục đích chính của cái, cái những người ở trong cái cuộc thánh chiến trở lại cái vùng đất thánh này là họ tìm ra những cái nơi nào mà có liên hệ đến Chúa Giêsu. Đương nhiên chúng ta biết là sau cái thời kỳ của hội giáo từ thế kỷ thứ bảy cho đến thế kỷ thứ 11 là cuộc thánh chiến đầu tiên năm 1099 cho đến năm 1117 và trong trong suốt trước đó thì 88 năm trước khi mà cuộc thánh chiến bắt đầu là 88 năm trời người Hồi giáo họ chiếm cứ cái vùng này và 88 năm rất là lâu thì trong 88 năm đó hầu như tất cả những cái nhà nguyện của Kitô giáo không còn nữa cho nên một trong những mục đích của những người nguyện thánh chiến họ để họ tìm ra những cái nơi đó đây là một trong những cái đích họ tìm ra họ như vậy mà And the elders of the city of Nazareth brought Jesus out of the city to the cliff of the mount, Mount of Precipice. And Jesus passed on và một cái những địa điểm khác chúng ta cũng rồi cũng có đi đây là một cái cái, cái vùng bên cạnh nơi có cái địa điểm gọi là nơi mà Chúa Giêsu khi mà những người này họ chuẩn bị ném đá Chúa Giêsu đó mà Chúa Giêsu nói không có một tiên tri nào được trọng dụng đó họ chuẩn bị ném đá thì ngài băng qua giữa họ mà đi thì nó cũng nằm trên cái vùng đất này vùng cao nằm ở bên cạnh này một trong những lý do người ta chọn vùng đất cao là bởi vì ở trong cụ ước Thiên Chúa ngài ngự ở trên những cái đỉnh núi cho nên ông môi nhận nhận người ra cũng nằm ở trên núi Sinai rồi Abraham khi mà đến dân Isaac cũng trên núi ở ờ, uh, ra tất cả những cái đó là đều nằm trên đỉnh núi và khi Chúa Giêsu nói chuyện với người đàn bà Samaria người đàn bà Samaria ta cũng nói là các ông những người Do Thái thờ lại ở Chúa ở trên đỉnh núi còn chúng tôi chúng tôi cũng thờ lại lý do đó mà người ta biết cái đỉnh, đỉnh cao nhất của cái làng nhà nhà đất này là cái hội đường dạ, dạ. bây giờ chúng ta đi ra Sai.